điều gì đã khiến bạn đưa ra quyết định lựa chọn của mình khi ấy bạn thấy may mắn hay tiếc nuối vì lựa chọn đó của bản thân Thế thì ở đây mỗi bạn sẽ có câu trả lời khác nhau. Có bạn thì cảm thấy khó khăn khi đứng trước nhiều khả năng lựa chọn. Có bạn các bạn thì cảm thấy rất dễ dàng. Bạn có thể chọn bất kỳ một cái lựa chọn nào mà bạn muốn đúng không nhỉ? Có những bạn thì phải cân nhắc xem giữa cái mình muốn với những cái lợi ích mình đạt được thì mình nên chọn cái nào có những cái mình muốn làm nhưng lợi ích đạt được thì lại không cao nên là mình có khi là mình bắt buộc không chọn theo cái ý mình muốn à, mà phải chọn theo ý của bố mẹ hoặc chọn theo cái lợi ích có những bạn thì à, vượt lên tất cả chọn theo ý thích của mình chẳng hạn đúng không thế thì sẽ tùy có những bạn thì khó khăn có những bạn không câu hỏi này cô sẽ không trả lời chi tiết cụ thể được điều gì đã khiến bạn đưa ra quyết định lựa chọn của mình khi ấy lại cũng tùy thuộc vào câu trả lời trên của các bạn thôi thì các bạn lựa chọn như thế nào ờ, nếu như mà bạn đưa ra quyết định dựa theo cảm tính theo ý thích của mình thì bạn nêu ra là tôi quyết định dựa theo ý thức của mình thế còn nếu như mà à, bạn không quyết định dựa theo ý thích của mình mà bạn quyết định à, à, lựa chọn theo cái à, sự phân tích của những người xung quanh xem cái gì có lợi nhất đối với bạn thì bạn sẽ chọn đấy thì bạn sẽ trả lời là tôi quyết định theo ý thích lựa chọn của mình khi ấy là theo ý thích của mình hoặc là theo sự phân tích của bạn bè người thân và tôi thấy cái đó là có lợi nhất thì tôi làm nhé thế thì bạn thấy may mắn hay tiếc nuối thì xem cái điều bạn lựa chọn sau này bạn có phải ân hận hay không nếu như bạn lựa chọn đúng bạn thấy hài lòng thì bạn sẽ không tiếc nuối gì cả mà bạn thấy may mắn luôn nhỉ thế cũng có thể là bạn tiếc uh, bạn tiếc nuối vì cái lựa chọn của bạn nó sai lầm nó sẽ đưa bạn đến một số những cái hậu quả tệ hại thì bạn thấy tiếc nuối thôi thế thì uh, cái này cô không có đáp án cụ thể chi tiết nhá mà cô sẽ đưa ra những cái giả định đấy cho các em tự trả lời Đi vào tìm hiểu tác phẩm, chúng ta trả lời câu hỏi đầu tiên, nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai và đang đứng trước tình huống nào? Chúng ta trả lời, nhân vật trữ tình trong bài thơ là một người khách lữ hành. Tình huống của à, nhân vật trữ tình ở đây với thân phận là lữ hành mà còn đứng mãi, chỉ có thể chọn một, nhìn theo một lối rẽ bên này. Như vậy là nhân vật trữ tình đang đứng trước con đường có hai lối rẽ và đang phải chọn một lối đi và nhân vật đang băn khoăn không biết nên chọn lối đi nào. Câu tiếp, trong ba khổ đầu của bài thơ, hai lối rẽ được miêu tả như thế nào? Chúng ta trả lời, hai lối rẽ là hai con đường dường như chưa có ai đặt chân đến. Chúng nằm giữa rừng lá vàng, một lối rẽ phải dài khuất dạng sau một bụi cây, còn lối rẽ bên kia có một mặt cỏ rậm trên mặt đường và có chút ít dấu mòn không rõ. Câu tiếp theo, nhân vật trữ tình đã lựa chọn lối rẽ nào? Chúng ta trả lời là cuối cùng nhân vật trữ tình vẫn lựa chọn một lối đi ít có ai đi. Về tìm hiểu về tác giả, Tác giả Robert Frost sinh năm 1874 mất năm 1963 là nhà thơ Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn trong văn học hiện đại. Cho đến nay, ông là nhà thơ duy nhất từng được 4 lần nhận giải thưởng Pulitzer, giải thưởng thường niên uy tín của Mỹ trao cho các lĩnh vực như báo chí, văn chương, âm nhạc. Con đường không chọn là một trong những bài thơ được đọc nhiều nhất của Robert Frost Tác phẩm được sáng tác vào năm 1915, lấy cảm hứng từ những cuộc đi dạo trong rừng với người bạn của ông, nhà thơ Edward Thomas. Theo lời của Frost, trong những cuộc đi dạo ấy, Thomaser thường băn khoăn không biết nên chọn lối nào để đi, rồi sau khi đã lựa chọn, ông lại nuối tiếc, đáng lẽ nên chọn một lối khác. Bài thơ của Frost ra đời vào thời điểm nhiều người hoài nghi về lựa chọn của bản thân và thường nghĩ rằng họ nên quay lại con đường mình từng từ bỏ. Không lâu sau khi nhận được bài thơ của Frost trong một lá thư, Thomas Sir tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918 và đã tử trận tại Arras vào năm 1917. Thể loại là thơ tự do, phương thức biểu đạt là biểu cảm. Chúng ta tóm tắt bài thơ như sau. Bài thơ Con đường không chọn của Robert Frost à, đã gửi gắm những suy nghĩ của tác giả về những lựa chọn của con người trên đường đời trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đưa ra những lựa chọn mà quyết định ấy sẽ ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời mình. Vì vậy, trên hành trình cuộc đời, mỗi chúng ta cần đưa ra những lựa chọn đúng đắn, sống là chính mình, không đi theo những lối mòn. Bố cục có thể chia làm hai đoạn. Đoạn 1 là ba khổ thơ đầu, nội dung nói về hai lối rẽ. Đoạn 2 là khổ thơ cuối, nói về sự lựa chọn lối đi của nhân vật trữ tình. Giá trị nội dung của bài, bài thơ khẳng định trong cuộc sống, mỗi chúng ta luôn phải đưa ra những lựa chọn mà quyết định ấy sẽ ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời của mình. Về nghệ thuật, hình ảnh ẩn dụ sâu sắc hấp dẫn, ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị mà sâu sắc. Trả lời câu hỏi Câu 1, con đường và lối rẽ trong bài thơ có thể xem là những ẩn dụ những ẩn dụ đó gợi cho bạn nghĩ đến điều gì đương nhiên nó là những ẩn dụ rồi chúng ta trả lời là hình ảnh con đường và lối rẽ là ẩn dụ về đường đời về những khúc ngoặt mà bất cứ ai cũng có lúc phải lựa chọn những ẩn dụ con đường và lối rẽ gợi cho tôi nghĩ đến những khó khăn khi phải lựa chọn sự phân vân và băn khoăn không biết nên chọn gì, con đường là câu hỏi và lối rẽ là những lựa chọn được đưa ra. Câu 2. Theo bạn, tại sao Robert Frost lại đặt nhan đề bài thơ là con đường không chọn mà không phải là con đường tôi chọn hay con đường ít người đi? Chúng ta trả lời tác giả chọn nhan đề Con đường không chọn vì nó làm rõ tâm lý phổ biến của con người thường tiếc nuối về những gì mình đã không chọn vì phần lớn những lựa chọn thực tế đều có vẻ bất toàn, không dẫn đến điều mong đợi. Tâm lý đứng núi này trông núi nọ khiến người ta không dốc lòng vào con đường mà mình đã chọn, cũng không đủ can đảm để làm lại, bỏ sang con đường có thể chọn nhưng cuối cùng đã không chọn. Câu 3. Hai lối rẽ trong rừng khác nhau hay giống nhau nhiều hơn? Phải chăng vì điều ấy mà nhân vật trữ tình trong bài thơ cảm thấy khó khăn khi phải chọn lựa một trong hai lối rẽ? Chúng ta trả lời, có hai lối rẽ đều có vẻ giống nhau và đều giữ bí mật về những gì ở phía trước. Đó là tình thế khó khăn của đời sống, nhất là khi ta không thể phóng tầm mắt lên trước để xem con đường này dẫn ta tới đâu và liệu nơi đó có như ta kỳ vọng không. Tình huống nhân vật trữ tình phải đối mặt thực sự rất khó khăn vì anh ta không thể cùng lúc đi trên hai con đường. Nhưng nếu từ bỏ sự lựa chọn thì cuộc hành trình không thể bắt đầu và anh ta chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Đây không phải là trạng thái sống đúng nghĩa. Câu 4. Nếu như nhân vật trữ tình không thể chọn cả hai lối rẽ cùng lúc thì anh ta có thể không lựa chọn bất cứ lối rẽ nào, được chăng? Vì sao? Chúng ta trả lời là nhân vật trữ tình đang trên hành trình nữ hành và à, đang muốn khám phá những điều mới mẻ. Vậy nên khi anh không thể lựa chọn cả hai lối rẽ thì anh cũng không thể không chọn bất cứ lối rẽ nào. Vì anh cần phải đưa ra lựa chọn một lối đi để có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình và đây là một sự lựa chọn khó khăn. Câu 5. Trong bài thơ, cuối cùng nhân vật trữ tình cũng vẫn phải đưa ra lựa chọn của mình. Theo bạn, anh ta có thật sự tin rằng lối rẽ mình chọn là con đường tốt hơn? Không rồi đúng không nhỉ? Theo tôi, khi nhân vật đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình, anh ta vẫn còn đôi chút băn khoăn và phân vân. Anh chưa thực sự tin vào quyết định của mình và chưa biết sự lựa chọn đó sẽ đem lại cho anh điều gì. Anh tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai rằng tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng thở dài Tiếng thở dài như ẩn chứa sự tiếc nuối, chăn trở về con đường mình đã chọn và con đường mình không chọn. Câu 6. Bạn có đồng cảm với trạng thái do dự, phân vân của nhân vật trữ tình xuyên suốt bài thơ không? Vì sao? Đương nhiên rồi, ai cũng có lúc phải đưa ra quyết định về các cái sự lựa chọn khác nhau đúng không nhỉ? Luôn luôn sợ hãi rằng mình chọn à, điều này có đúng không? Đúng không nhỉ? Sau này mình có phải trả giá không? đương nhiên rồi tất cả mọi sai lầm đều phải trả giá và để lựa chọn được đúng thì đương nhiên là mình sẽ phải à, vận dụng tất cả những cái suy nghĩ hiểu biết trải nghiệm của mình đồng thời thì thăm dò à, rồi thì à, tham khảo ý kiến của bạn bè của người thân ông bà cha mẹ là quan trọng nhất rồi của bạn bè rồi của thầy cô vân vân đúng không nhỉ đặc biệt là cái cảm quan trải nghiệm cũng như tình cảm của mình mình dồn vào đấy để mình mình lựa chọn và khi mình đã tự đưa ra quyết định rồi thì sướng khổ mình đều phải chịu các em ạ đúng không nhỉ Vì vậy ta trả lời là tôi cảm thấy đồng cảm với trạng thái do dự, phân vân của nhân vật trữ tình xuyên suốt bài thơ. Vì tôi nhận thấy hình ảnh của mình qua nhân vật trữ tình, sự phân vân không quyết định của mình mỗi khi phải lựa chọn. Lựa chọn là một vấn đề đầy sự khó khăn. Câu 7. Hãy nêu một thông điệp từ bài thơ có ý nghĩa đối với cá nhân bạn. Theo cô thì có rất nhiều thông điệp ở đây. Thông điệp về sự lựa chọn. Rồi thông điệp về mỗi người phải có một lối đi riêng, một con đường riêng. Nhưng theo cô thì thông điệp Thông điệp mà cô đưa ra đây là mỗi người cần phải có một hướng đi riêng, không nên đi theo lối mòn của nhiều người đã đi. Tất nhiên rồi, à, nếu như không đi theo những lối mòn nhiều người đã đi thì nó sẽ không bằng phẳng một chút nào nó sẽ đầy rẫy những nguy hiểm rồi đầy rẫy những cái bất ngờ mà chúng ta không lường trước được với những con đường đường mà nhiều người đã đi nó nhiều nối mòn nó có sẵn đường người ta cứ việc đi thôi thế nhưng mà nếu muốn chọn một con đường đi riêng của mình thì mình phải tự mở đường các em ạ tự mở đường tự dọn cỏ gai tự kê đá nấp những cái chỗ không bằng phẳng đúng không nhỉ Đấy, nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều vì vậy mà không phải ai cũng tự chọn cho mình được một hướng đi riêng uh, riêng biệt mà vẫn tỏa sáng đâu các em ạ vì vậy mà à, mới chúng ta cần cần chúng ta băn khoăn chăn trở cần chúng ta tìm hướng đi cho cuộc đời mình phần uh, kết nối đọc viết từ bài thơ này theo bạn làm thế nào để chúng ta can đảm hơn trong những lựa chọn của mình trên hành trình trưởng thành hãy viết đoạn văn khoảng 150 chữ để trả lời câu hỏi trên làm thế nào <laughs> cho rồi bản lĩnh cá nhân của mình rồi tham khảo ý kiến của mọi người thôi đúng không nhỉ